tất nhiên sẽ đinh trên cá nhân vì sao tại nó không liên quan tới gym nó không liên quan tới gym nếu mà bây giờ mình nói ừ mình, mình kêu các bạn bây giờ xây nhà làm phòng gym như mình đó thì mình quảng cáo à, nên mình không chơi quảng cáo nữa mà ngày hôm nay là mình sẽ chia sẻ các bạn kiến thức bất động sản thiệt trước khi đến với chương trình các bạn thấy bộ đồ mặt hôm nay cool chưa hết boy chưa mấy em hot boy chưa mà cái điều không có xăm chỗ thôi <laughs> xin chân trọng giới thiệu đồ đồ mới đồ mới của ờ, THOL có hai phiên bản phiên bản logo thol nằm đây nè bự ngay dưới bao giờ đó nguyên tắc làm đồ gì đó phải vậy bộ ngực vĩ đại đó để gì để để logo thol lên và cái kia logo bot cũng để ở đây luôn thấy cặp vú trời cho không em thấy bà nội đi chứ trời cho cái gì thấy tướng anh dạo này ngon không nhờ sao nhờ chạy bộ trên máy son đó em từ lúc anh mua máy son lên để trên trên trên lầu á là anh tập xong lên chạy anh chạy như con trâu vậy đó bên bên Còn để cái đồ ra đợi để ra đồ và sang chẳng chưa cái hay của này là nó kết nối được cái app này tại vì để đây chạy nhiều người tao quá tao nhìn hiểu không đó anh chạy riêng luôn riêng mình chạy bù bụp xong rồi uống amino kem uống ít gần độ giờ nó săn quá thôi à, à, cái chủ đề bất động sản hôm nay tôi muốn nói á, là giữa chủ đề nhà phố với biệt thự nhà phố biệt thự có một cái video trước nhà phố chung cư mà chung cư nó cũng bắp quá thì không bàn nữa nha mấy em giờ nhà phố với biệt thự thì cái mô hình nhà phố với mô hình biệt thự là cái mô hình các bạn quan tâm bạn trúng việc lót bạn chơi biệt thự bạn mà đi làm công ăn lương nhà nước thì bạn mua nhà phố thì cái nhà phố là một cái gì đó rất là phổ biến ở việt nam này ở nước việt nam mình cái mô hình nhà phố nó đầy luôn các bạn nó như mỹ mỹ nhà phố hầu như không có mỹ không, không thấy nhà phố luôn á ha nhưng còn ở việt nam thì mô hình nhà phố rất là nhiều rất là phổ biến từ bắc vô nam luôn vậy thì cái gì gọi là nhà phố bạn nhìn bốn cái thol của tôi cái nào cũng là nhà phố hết đó nhà phố là những cái nhà nó nằm trên mặt phố nằm trên những cái con đường đó là kêu là nhà phố mà nhà hình dài dài vuông vuông hợp hợp đó không có thiết kế được cái con mẹ gì trơn tội đó nó kêu là nhà phố đó bởi vì anh Duy Nguyễn thiết kế cái nhà vô mấy thằng mới học thiết kế bay vô xào trẻ trời đất ơi nhà diễm không gian xanh đổ nhà diễm có wheel gì trơn nhà không khói 3D ba bà nội mày chứ đê trời đất ơi nó không hiểu mấy em mấy thằng đầu bò nó không hiểu cái gì gọi là nhà phố hết nhà phố mình thiết kế hao tôi thiết kế đúng không gọi là cái nhà phố là vẽ vời cho nó vui thôi tại nhà mà hình ống mặt sau là coi như bỏ mặt trước là mặt tiền mặt trước mặt tiền cùng lắm đẩy mấy cái ban công ra rồi trồng mấy chậu cây hết cửa rồi không làm ăn được gì nữa đó còn ví dụ như anh là kinh doanh anh giác mặt tiền từ đến dưới phẳng băng luôn rồi làm kinh doanh có kêu là nhà phố thì, thì cái, cái mô hình nhà phố á nó có lợi gì nó có, có lợi nhà phố thì dùng để kinh doanh chứ mà gọi ít ai dùng nhà phố để ở lắm như anh Di Nguyễn nè anh Di Nguyễn ở nhà phố nên anh Di Nguyễn còn nghèo đó anh Di Nguyễn còn nghèo sống trong một cuộc sống mà nó nó nó ồn ào xe cộ đúng không nó, nó, nó mặc dù anh ở trên cao kiến kiến anh hai lớp kiến của anh hai lớp nên xe bóc kèn anh không nghe nhưng mà những cái nhà phố khác đó hay ví dụ giờ mấy em đi khách sạn đi mấy em đi khách sạn với bồ đi mấy em ở khách sạn thường nó lót ngoài nhà phố chứ đã gì nó mà ở cái phòng nào mà lỡ lỡ ngay một tiền cái á khỏi ngủ không ngủ được bây giờ nó bóc kèn tin tin tin tin vậy tuột mút nó làm ăn được vậy đó ngủ cũng được nữa rồi chưa kể sáng tối á cái rèm á cái rèm dỏm á nó đậy không có sát cái này rèm xịn xin trân trọng giới thiệu rèm bỉ hà lan men mấy em nhìn cho thôi chứ anh chơi đồ trâu không đó anh Duy Nguyễn là chơi đồ trâu không đó nó nó nó, nó 3 năm mà chưa một lần giặt ba năm mấy rồi đó thấy không nè rèm nè rèm này của ờ, bỉ hà lan hệ nguyên hệ rèm của anh ờ, nào bỉ hà lan hết đó cái này nó mới mới mới, mới ờ, là che sáng tốt đó rồi có loại rèm mà rèm mỏng mỏng như tên cái cái cái chỗ mà anh để máy chạy bộ tt 8 á thì đó rèm mà rèm mỏng rèm mờ mờ rèm để lấy nửa sáng đó là nghệ thuật chơi rèm nha nhà phố nó chỉ chừng đó thôi thì cái ưu điểm nhà phố là gì để kinh doanh để làm văn phòng để làm công ty hoạt động ra vô này nọ bán hàng rồi mở phòng game đồ ok mua nhà phố còn nếu mà ở á thì ở nhà phố không có tốt không tốt ở nhà phố không có tốt nên mấy em nè mấy em vô những cái dự án á, mà có bất động sản á, tụi tụi em sẽ thấy cái cái cái nhà phố là cái nhà nó rẻ tiền nhất nó rẻ tiền nhất nó chỉ rẻ hơn nó chỉ mắc hơn thằng chung cư thôi bao giờ nguyên cái dự án bất động sản ví dụ như Win City ha hay là Awa City hay là cái gì mẹ mấy cái bất động sản Việt Nam thì nó nhiều quá trời luôn á thì bao giờ đó nó cũng phải quy, quy hoạch vậy nè khu chung cư chung cư thì trong chung cư đó nó có cái cái tầng dưới á, nó làm tầng thương mại đó xong rồi tới khu nhà phố khu nhà phố xong nó tới khu biệt thự đó hiểu không biệt thự đồ ven sông đồ này nọ ghê mới giỡn đâu nên cái chuẩn sống cao cấp nhất á của người dân ở Việt Nam đó là sống biệt thự đó còn xào trẻ là biệt phủ tất nhiên biệt thự nó là chủ đề nó phức tạp lắm anh sẽ dành một series anh nói về cái quan điểm của anh về biệt thự và cái biệt thự trong tương lai của anh anh Duy Nguyễn sẽ cố gắng kiếm tiền làm lụm xào trẻ rồi bán súp này nọ kia đó tập gym này nọ kia kiếm tiền xây cái biệt thự xây biệt thự thôi chứ không có xây gì nhiều hết á các bạn nghe thì các bạn sẽ nói rằng ờ Duy Nguyễn nói chuyện sóc ốc trời ơi ở nhà phố mặt tiền mà chê không phải anh chê tức tức tất nhiên cái nhà phố mặt tiền là nó mắc chứ nó không có rẻ đâu nha mấy em bao giờ cái đất nhà phố nó cũng mắc hơn đất biệt thự hết á cái đó là luật anh nói thẳng luôn đúng không mấy thằng bất động sản ở biệt thự thì ngon thiệt nhưng mà đất biệt thự nó không mắc bằng đất nhà phố đúng không bởi vậy thằng kia nói ờ như nguyễn giờ ờ, anh nói thiệt anh anh đừng có xạo vừa thôi cái nguyên cái nhà đường số 6 của anh á anh vô trường trong trong đường số 13 anh mua biệt thự anh mua nổi không xin lỗi mày dư sức bị đặt xạo xạo trời ơi nghĩ sao đường số 6 soi đường số 13 cái đường số 13 nó nằm đâu tích tò lò trong kia kìa khu đó biệt thự không à mà đất biệt thự bao giờ nó trả rẻ đất nhà phố mình nghĩ sao đất nhà phố nó đất nhà phố mắc lắm nha mấy em bởi vậy á cái vấn đề xây biệt thự hay mua biệt thự cái đó nói sao anh sẽ nói sao nhưng mà bây giờ chủ đề đã nói là nhà phố với biệt thự thì ở là ở biệt thự làm là làm nhà phố không ai mà đi làm trong biệt thự đó vậy mà có mày có mình nhiễm có nó vi diệu lắm nó việt nam mình nó thiết nó, nó quy hoạch không cái gì ra cái gì hết á tự nhiên có ở đằng nhà kia kìa nó ờ, quy hoạch đâu mà năm xưa nó hoạch cái biệt thự mà không phải là khu đó khu biệt thự không à xong mà cái tự nhiên mở quán karaoke trời đất ơi mẹ bên mỹ nó chuyện bu nay quanh qua thằng đó không xuất quần nữa thôi á trời đất ơi tự nhiên cái chỗ người ta đang ở không à ông ông mua biệt thự vô ông cho cho thuê làm quán karaoke khách nó ra vô nườm nượp nó phiền hà hàng xóm láng giềng này nọ kia nên ở việt nam mình nó còn ở lộn xộn chứ ở bên mỹ thì nó không có nha mấy em anh chia sẻ thêm thôi anh không có so sánh cuộc đời nó không bao giờ so sánh hết anh ở anh nói chung là anh ờ, đi đi lại lại và tìm hiểu khá nhiều những quốc gia nên anh biết ở bên mỹ á là chỗ làm là làm không có ở office thì nó ra office đúng không rồi mo thì nó ra mo chứ không có chuyện mà thằng chủ làm xong ngủ ở đó không có không có nha nên chủ nó phải có nhà hao riêng thí dụ như anh qua mỹ anh làm nhà anh làm tú ông đi anh làm chủ tiệm nail thì cái tiệm nail của anh gọi là cái cơ sở kinh doanh kêu kia là business đúng không đấy thật ra nó giống như cái shop house này nọ thôi nó giống như những cái nhà phố của chúng ta vậy đó nó nó nó là một sàn ở dưới này nọ để mở tiệm nail này nọ thì anh duy thuê mở tiệm nail đó anh duy không có quyền ở lại cái nhà đó anh không có quyền không có quyền ở lại nhà đó làm cái bếp rồi dựng cái phòng ngủ rồi nuôi con chó rồi không có gì đó anh duy quyền phải mua thêm cái nhà hao nữa nằm trong khu nhà nằm trong khu nhà hiểu không cái nhà hao á là cái dạng nó giống như biệt thự vậy đó nhưng mà nó là nhà thôi nó chưa là biệt thự đó thì nó quy hoạch tách biệt vậy còn ở việt nam rất là lộn xộn và rất xô bồ có biệt thự nó kinh doanh luôn mấy anh thấy nói đúng không có biệt thự nó kinh doanh chứ không đâu tụi nó cho người ta thuê xong rồi làm gì bán ờ, nhà hàng đồ có hết rồi xong rồi có có nhà phố để ở luôn tự nhiên cái nhà phố đó lẽ nhà phố kinh doanh không nhà phố ông kia cũng ở sải cửa xuống đi làm tối chắc xe chạy vô vòng vòng đây cũng có nè nó xong rồi tự nhiên cái thằng kia nó kinh doanh nó ồn quá quạo qua chửi nó quýnh lộn cơ bò nó liền ê mày tao ngủ này nè này kia ông ngủ ông vô mua nhà biệt thự mà ở chỗ tao làm ăn cãi lộn hoài à nên cái vấn đề đó việt nam mình giờ nó nó tò lưa hết á nên anh chia sẻ kiến thức cho tôi biết còn bây giờ nói về đất cái đất sao gọi là đất biệt thự đất biệt thự đâu phải em muốn nói đất biệt thự là đất biệt thự ha cái loại đất mà để làm biệt thự đất hình phải hình vuông đất hình vuông ông ơi thằng kia bán miếng đất 10 20 đất biệt thự bị bị cái ngô mà cái biệt biệt thự 10 20 mà xây kiểu gì sao xạo bởi vì cái khái niệm biệt thự ở việt nam mình á mấy thằng bất động sản nó muốn nói sao nó nói vậy mấy em nó muốn nói sao nói à vậy thỏ mày mười hai mươi mày sao biệt thự kiểu gì mà nói sao nghe này suốt mày luôn chứ xạo đúng không cái biệt thự á là tối thì nó nó là phải hình vuông diện tích tối đa của nó phải 400 mét trở lên rồi mới cho là biệt thự luôn nữa chứ đừng nói 300 mét cũng hẻo nữa 300 mét đó là biệt thự mini đúng không mà biệt thự mini thì nó sẽ bị cắt gọt rất là nhiều cái tiện ích đó bây giờ nói tóm lại sao ta rối ngang bây giờ là nhà phố là nhà nằm trên đường to nó kêu là nhà phố còn dần đường nhỏ hơn kêu là biệt thự hiểu chưa yes. vậy đi giờ chuẩn mới nha chuẩn này chuẩn chuẩn hiện đại nha không chơi chuẩn hồi xưa nha thí dụ như con đường số 6 con là đường bự nó tụi em muốn biết đường to đường nhỏ cứ nhìn đường số 6 đi đường số 6 này không thể nào coi là biệt thự được đường biệt thự phải đường số 13, đường số 5 năm này nè tức là đường á mà hai cái xe hơi nó né nhau thoải mái á đó là kêu là đường biệt thự hiểu vậy đi còn giờ đường mà ba cái xe hơi bốn cái xe hơi nó né nhau thoải mái á là không thể nào biệt thự được tại vì cái biệt thự là gì biệt thự là nơi để ở mà nơi để ở thì cần cái gì cần nó yên tĩnh đúng không cần nó yên tĩnh và cần cái đường giao thông nó vừa đủ thôi để cho xe cứu hỏa xô vô xe cấp cứu vô xe hơi vô đó là biệt thự còn cái đường mà nó bíp hơn á đó là nhà phố còn cái hẻm á là không có cái từ điển rồi định nghĩa nha cái hẻm là không có từ điển rồi định nghĩa hết ba có mình việt nam có hẻm à bây giờ mày kêu hẻm là thua luôn không biết định nghĩa hẻm là gì luôn hẻm xe hơi hẻm xe hơi là gì không biết là nhà phố biệt thự không kể đó cái chỗ đó là sách vở không ghi từ điển không ghi tụi em muốn xây gì tụi em xây rồi đất nhà phố đất biệt thự đó là mắc hơn đất nhà phố luôn mắc hơn nếu mà ở cùng một cái vị trí tương đương thì đất nhà phố phải mắc hơn đất biệt thự khoảng chừng 3 tới 40 trăm 3 tới 40 trăm cái này tụi em không biết là tụi em dở luôn tụi em dở tụi em sẽ dính vô bài của mấy anh bất động sản nó nó gạ nó ồ mà anh đăng anh đăng anh đăng lên mua đất nền biệt thự tụi nó vô quảng cáo quá trời mày nào là dự án thôi mà dự án bỏ không bên không nói dự án bên này không nói dự án là đất nha bên này nói đất đất tự do đất đất tự do đất của dân á rồi thằng kia nó nói ông Di ơi mua đất biệt thự hả em có 400 mét vuông nè lấy không cái đó 400 mét vuông nghe có lý ở đâu vậy xong rồi cái nó gửi anh sổ 400 mét vuông đâu phải một miếng đâu ba bốn miếng miếng một, một miếng 100 425 425 lần trăm đó xong nó, nó có bốn nền kế bên nó kêu ghét vô mua vậy đi mua lượt bốn nền xong rồi anh anh xây biệt thự ở đó nói má ơi tao mà ngu như vậy tao có ngày hôm nay không nếu mà anh anh Duy Nguyễn mà ngu như vậy Duy Nguyễn ngày hôm nay không em tại sao anh Nguyễn không mua miếng đó đây đơn giản cái chỗ đó phải biệt thự ông ơi bây giờ tự nhiên tao mua đất biệt thự mà tao nằm kế bên thằng nhà phố kia tao ở làm cái con mẹ vậy hợp lý không rồi mai, mai mốt tự nhiên tao đang xây biệt thự ngon lành cái mai mốt cái cái nhà kế bên nó xây nó nó mở ra chơi game đồ rồi lẩu dê đồ rồi tối nó nhậu vô rồi nó giành gái đập lộn nhau ờ, tao sống sao đúng không cái đó tầm bậy không được biệt thự nó phải nằm gần biệt thự ông ơi không có biệt thự mà nằm giữa ruộng không chơi biệt thự nằm giữa ruộng vô tối trộm nó cướp nó cắt cổ mày luôn trời đất ơi mày biết ngày ngày cướp biệt thự chưa mỗi ngày cướp biệt thự việt nam ghê lắm á em má cướp chó đi xa hơi không đó giờ xe, xe máy là sửa rồi ai center là rồi bỏ cướp đi xe hơi không mày ở biệt thự một mình mày là là mồi cho cướp ở biệt thự phải ở theo gần, gần gần nhau nó vậy nó mới tạo thành một cái hệ thống an ninh nó khu đó nó mới ghê nó ngon nó cái đó không được cái cứu mày thôi thua đi ở biệt thự biệt thự là gì làm thấy đẳng cấp của người sống đẳng cấp của chủ nhà chứ không nào mà đi mua cái biệt thự mà cái chỗ dân trí thấp hết cái đó nó thẳng nó thẳng mấy em không có thằng nào đi mày xây cái biệt thự ở chỗ dân trí thấp mình phải xây biệt thự chỗ dân trí cao mình sống cái dân trí nó quan trọng an ninh nó quan trọng đó nên cái bài toán nhỏ tầm bậy đó là một cái tầm bậy cái tầm bậy thứ hai nè là bốn miếng ghép vô vậy á mốt tự nhiên biệt thự tao nhà bốn số mà <laughs> nhà bốn số lần sau giống như bình tân nè hai số nè trăm lẻ bảy trăm lẻ chín đúng không nhưng mà anh nói một trăm lẻ bảy thôi cho lẹ vậy mốt nhà biệt thự bốn số mà gửi thư cho chết bà luôn với <laughs> ờ, tám mười mười hai bốn biệt thự bốn số không mua cái thứ ba không mua mắc tại vì đất nhà phố bây giờ nó mắc đất biệt thự hết đất nhà phố nó mắc đất biệt thự đất nhỏ mắc hơn đất lớn tụi em phải nhớ ghi vô ghi sổ vô đất nhỏ mắc đất lớn nha tôi nghĩ là đất lớn mắc đất nhỏ là lộn thí dụ như bây giờ nền sáu một nền sáu thì hai nền nó cộng lại nó sẽ mắc hơn một miếng đất 12 12 cái đó là lý lẽ bình thường tại sao tại vì cái hàng nào bán càng nhiều người mua thì nó càng mắc còn cái hàng nào bán ít người mua thì nó sẽ lại lại còn tất nhiên nó sẽ xào trẻ khi gặp đối tượng ví dụ cảm thấy như nguyễn cần nó quá cái đó ép thì nó khác nó, nó không có mua được bây giờ giải thích cho tụi em để bonus tụi em là kết thúc video nè nè tại sao á mà đất biệt thự nó lại rẻ đất nhà phố nó có hai cái lý do thứ nhất biệt thự chỉ để ở không để kinh doanh đúng chưa cái thứ hai nữa biệt thự xây ít hơn nhà phố xây ít hơn nhà phố đó, thí dụ như em em mua miếng đất biệt thự em xây được tối đa có hai lầu à hai lầu một trệt còn nhà phố thì xây được bốn năm lầu năm sáu lầu tùy chỗ đó đúng chưa nên từ đó cái đất nhà phố nó sẽ mắc hơn đất nhà phố nó sẽ mắc hơn rồi chưa kể cái đó là nói về số lầu còn thứ hai là nói về mật độ mật độ xây dựng đất nhà đất biệt thự em xây mật độ 50 đất biệt thự em xây mật độ 50 đất nhà phố em xây mật độ tùy chỗ tùy đường ừ bao giờ cũng từ 70 tới 90 có cái trăm luôn một trăm mà trong vùng một đất nhỏ xíu cho xây một trăm luôn đó, đó là bài toán về mật độ xây dựng nữa thì những cái gì anh phân tích vừa rồi đó chứng tỏ đó là cái mà nhà phố với cái biệt thự á thì không có nào hơn cái nào hết đó cái nhà phố dùng để kinh doanh cái biệt thự dùng để ở không có làm chiều ngược lại nhưng mà hiện tại Việt Nam mình vẫn làm chiều ngược lại tại Việt Nam mình chưa rõ ràng Việt Nam mình nó còn cái nó một số vấn đề cần phải phát triển nên chưa rõ ràng vậy thì cái nào gọi là biệt thự không phải cái nào cũng là biệt thự thí dụ cái nhà đăng bậy bạ biệt thự đâu được nhưng mà trên bất động sản lên những cái trang bất động sản nó rau vặt á nó sẽ ghi tùm lum hết biệt thự nó lạm dụng vô tội vạ vậy thì biệt thự nó cần phải có những cái căn bản về diện tích hồi nãy nó là vuông mới được biệt thự chứ nhà mà chấm lét biệt thự gì đúng không bây giờ 10 20 không thể nào xây biệt thự được không thể nào xây biệt thự được nhưng mà giờ có mấy cường kia nó cứ xây cái nhà xong rồi cái nóc nhà nó bắt trước kia biệt thự nó giả vô cái nó ghi biệt thự giả nó cái xong nó rao biệt thự biệt thự gì nhà này đó biệt thự nhà này nên cái nhà phố ở việt nam á thì em nhìn những cái tuyến phố như tuyến phố của anh nè nó là nhà phố còn có những cái nhà phố khác nó là nhà bd cái nhà bd là cái nhà mà nó mô hình nó giữa nhà phố với giữa biệt thự á tức là cái cũng diện tích đó thôi bản chất nó là nhà phố nhưng mà nó xây cái nóc nhà với cái cổng á nhưng biệt thự vậy đó vậy thôi à cái đó cứ ghi biệt thự cơ cơ ghi biệt thự cơ khơi xong rồi giả này xào trẻ rồi lum nói chung rồi nói chung là biệt thự chuẩn là một cái gì đó nó sẽ rất là hay biệt thự với villa là một đấy dụng từ thí dụ như những cái nào mà cổ điển á cái cái cửa vàng vàng đó cái hàng rào sắt sắt đồ này nọ đó rồi ờ, thì cổ điển đó nha thì nó kêu là biệt thự còn villa là nó sang nó nó sử dụng kính hiện đại này nọ kia nó không có màu mè qua lá chuối Thấy không còn cái biệt phủ á là nhìn nó như cái lâu đài á nhìn như mấy cái lâu đài trung cổ mà nắp vòm đồ tròn tròn đồ, đồ nhìn ghê lắm biết để làm gì nữa đó thì cái video ngày hôm nay anh sẽ anh chỉ phân tích sơ sơ cho em là giữa nhà phố với biệt thự nó có sự khác biệt một cái dùng để ở một cái dùng để làm đó và đi ờ, đi đi đi phân tích vô chút xíu